Ờ, ông bắt đầu buồn câu của thằng nào đánh rơi này. à, bố giỏi thật đấy. <laughs> ông giỏi thật đấy. ông giỏi thì đã đành. Thằng bố bòm cũng giỏi. Thằng bòm là càng giỏi hơn. <laughs> Cả họ nhà mình khôn. À, thằng bố bòm đi quấy trong nồi bánh đúc. Bòm. Dạ. Ừ, đi mua cho ông một xu mắm. Vâng một xu tương dạ về ta ăn mừng ừ. mừng cả họ nhà mình khôn ông ơi xu nào mua mắm xu nào mua tương ạ à? <laughs> cái thằng đần xu nào chả thế <laughs> đấy ông xem cái thằng bẩm nó cẩn thận thế đấy là nó giống tính ông đấy ờ, giống cái thằng bố mày thì có à, đúng mà ông ông ơi Thế bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương ạ? À? Ôi giời ơi, gần ơi là gần